Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Văn Hưng Riverside à, Có nhiều bạn à, mình hướng trong quá trình mình hướng dẫn à, cách kiếm tiền với à, cái sàn Remitano này Thì các bạn à, không biết cách sao đăng à, đăng nhập sao Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để đăng nhập cái à, sàn Remitano này ha Nó hơi lạ xíu, các bạn à, à, theo dõi mình à, thao tác ha Đầu tiên á, các bạn à, có ba hình thức đăng nhập vào tài khoản Remitano đăng nhập và đăng ký là một luôn nha các bạn nó là một luôn à, nó đăng ký bằng Google đăng ký bằng Facebook hoặc là đăng đăng ký bằng à, email tương tự như vậy đăng nhập cũng giống hệt thì ở đây trong trường hợp này mình chọn là đăng đăng nhập bằng email ha ok sau đó mình nhập cái à, email của mình vào rồi sau khi mà mình nhập email vào mình nhấn gửi link gửi link nó nói là kiểm tra email bấm vào nút đăng nhập của chúng tôi để gửi tới cái địa chỉ này tất cả các hộp thư rác nếu mà tìm không thấy ok bây giờ mình vào trong cái email của mình kiểm tra ở đây nó mình nhận được một cái thông báo mới này. đăng nhập vào email này đăng nhập vào Remitano ok các bạn ha đăng nhập và đăng ký là một nha các bạn ok xong rồi vào đây xong rồi á thì nó nói là bây giờ đăng nhập tôi vào Remitano nghĩa là nó gửi cho mình một đường link vào trong à, à, email xong mình nhấn vào nhấn vào là mình đăng nhập đó cái này nó đăng đăng nhập nó lạ vậy các bạn là nó đăng nhập bằng cách là nó gửi một đường link vào mail cho mình mình nhấn vào cái đường link đó thì nó mới thì nó mới ra cái à, nó mới đăng nhập chứ nó không đăng nhập trực tiếp như các trang web khác đó ok hả các bạn rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để mình đăng nhập vào uh, Remitano hoặc là đăng ký bằng Remitano, Remitano. À, đều cùng một cách thức thôi. Ok các bạn. Uh, thì đó vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để đăng nhập vào Remitano. Uh, nếu thấy hay hoặc học được điều gì đó bổ ích thì các bạn nhớ cho mình một nút like, bấm subscribe để theo dõi những video mới nhất của Hưng update rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hưng. À, bye bye và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.